Chào các bạn Mời các bạn đến vườn đến thăm vườn bưởi của công ty trách nhiệm hữu hạn ờ, Silic Tân Phát Có địa chỉ ở thôn Trường Thịnh, xã Quang Thịnh, huyện An Giang, tỉnh Bắc Giang Như chúng tôi đã đưa tin từ à, đầu vụ bưởi Đầu vụ chăm sóc bưởi cho đến ngày hôm nay Ngày âm lịch Ngày dương lịch là ngày 20 tháng 11 năm 2022 Và ngày âm lịch là ngày 27 tháng 15 2022 và trên vườn bưởi diễn và vườn bưởi uh, soi hà ở trong này có cả bưởi xoay hà các bạn ạ của à, công ty trách nhiệm ờ, hữu hạn Silic Tân Phát à, thì bưởi lúc này đã chín vàng các bạn ạ đã chín vàng này đấy mã cũng đã rất là đẹp như thế này mã rất đẹp và những ờ, trái bưởi xoay hà thì trái năm nay cũng do là mình cũng uh, cho ăn khá nhiều phân cho nên là trái khá là to Đấy, trái khá là to và mã rất là đẹp và tỷ lệ sai thì ờ, tương đối là đồng đều ở trên vùng bưởi này đây đây những chùm bưởi dây hà đây những cây này thì nó mới vào khoảng 4 năm tuổi đấy các bạn nó vẫn ờ, cây này thì vẫn còn non nhưng mà nó đã sai như thế này rồi thế và mình có thể mình tiếp tục mình đi sang à, theo chân tôi thì để đi sang cái à, những cây bên đẹp Mặt rất đẹp sai dạ, trái sai Phân bố đều Phân bố đều à, Cây thì tương đối là sạch sẽ Đây Cây, cây khá là sạch sẽ Vâng, bây giờ mình sang cây những cây khác ạ mấy bạn theo chân tôi nhé như này này <clears throat> phải chống cây nạo phải chống bao nhiêu cành đây các bạn này đấy sai lúc nếu mà mã đẹp này quả lặng như đá luôn dáng cân chuẩn nhé mã đẹp vàng óng như tơ đấy ở trong kia nó còn sai quyết đất luôn các bạn cây nào làm số đất như lợn con các bạn này đấy trên một cái cành nhỏ như này thôi chỉ bằng ngón tay thôi nhưng mà sai như lợn con đây đây các bạn này đấy đấy vườn bưởi của thanh tân đây xài không ở đây ờ, chủ vườn cũng có ghép thêm những một số cành vào nên là có cây lại vừa bưởi diễn lại vừa bưởi bưởi soi hà có lúc lại vừa cả những cái bưởi trái chum nữa các bạn ạ đấy đây đấy và tỷ lệ sai ở đây khá là đồng đều các bạn ạ nhìn rất là bắt mắt đây trên những cái cành như thế này mà bốn quả liền Đấy. đây mình à, làm thử một động tác đu đưa để xem là cái dùng phân sinic thế nào đây các bạn nhé đây đấy đây đấy dùng thoải mái không dụng các bạn nhé dùng thoải mái không dụng nhé bởi dùng silic là như vậy đấy ạ đấy rất tuyệt vời rất tuyệt vời bưởi sai núc nỉu thơm phức các bạn ạ đây các bạn này vườn bưởi của thanh tân đây cây này mới có mới bói các bạn ạ mà mã đang vàng óng như thế này rồi đây là bưởi xoay hà các bạn nhé Thơm lắm Thơm tuyệt vời luôn Vâng, đang à, bưởi à, diễm và bưởi xoay hà của bên à, công ty đang chuẩn bị thu hoạch các bạn ạ Và đang cho bà con vệ sinh vườn bưởi để giúp cho tạo độ thông thoáng cho bưởi để hạn chế những cái sâu bệnh cũng như là những cái lấm mốc ờ, ở trên ờ, thân bưởi đấy thì ở đây là vườn này là có 4 có 400 cây nhưng mà có phải tới khoảng một nửa là bưởi sao hà một nửa là bưởi diễn các bạn ạ và ờ, ở đây thì có một cái lưu ý với bà con là với những bưởi mà chuẩn bị thu hoạch thì ờ, trong giai đoạn này thì ờ, dinh dưỡng đang tập trung vào quả rất nhiều nhưng mà ờ, đôi cây là nó vẫn còn phát những cái cành độc nó đã phát là có những cây nó phát cành độc như thế này đấy thì bà con nên bẻ những cành độc đấy đi đấy ở đây là mình không có kéo thì tôi bẻ bằng tay các bạn nhé bẻ bằng tay những cái cành vượt này mình nên bẻ này đấy nhưng mà trong cành vượt này thì cũng có cành thì ta nên để đấy ví dụ như ở đây là nó có ờ, hai cành vượt thì mình có thể mình bẻ một cành và mình để lại một cành ví dụ như mình để lại cành này để nay mai có quả ở đây thì nó sẽ dạ che phủ quả đấy đây những cành như này thì ờ, ở đây có cành vượt này để nó che phủ cái cành dưới này quả dưới thì mình nên bỏ cành này và mình bỏ cành này đi đấy những cành vượt trong thân như thế này thì những cái mầm này thì bà con nên bỏ này đấy và bà con cũng lên cắt uh, tỉa thông thoáng cây cắt tỉa những cái cành à, vượt như thế này đấy những cái mầm như này là ta cũng bỏ hết đi này đấy hoặc là những cái cành vượt này đấy nếu như không bỏ thì sao ạ nếu như không bỏ thì uh, nó sẽ cạnh tranh dinh dưỡng với quả bưởi thì quả bưởi giúp nó sẽ giúp dinh dưỡng của quả bưởi ra để làm cho cái quả bưởi của mình tới đây là nó sẽ uh, có thể là khô hoặc là không khô thì nó sẽ bị nhạt đấy cho nên bà con nên cắt bỏ những cái cành vượt những cành mà ừ, không mang không không ờ, nó hút hết dinh dưỡng của cây và chúng ta có thể tiến sang những à, cây đây, à, với những cây như thế này thì Ờ, cũng tôi dự đoán là nó được khoảng trăm quả đấy các bạn nó cũng được trăm quả đấy, và khi mà cây nó đeo cả trăm quả thì đây ví dụ như là cái cây bé này cái cây nhỏ này cây nhỏ này thôi cây này cũng phải được khoảng độ năm bảy chục quả đấy các bạn Đấy. mà đây này <laughs> cây nhỏ này nhưng mà phải dùng cành trống rất nhiều trống cành trống mà nó vẫn còn xít xít hơn đất kìa nó xít hết cả đất này bởi vì cái vườn này thì thanh tân nhận à, một vườn của ông anh cho nên là à, cái, cái, cái, cắt tỉa cành tán là mình làm mình cắt cũng chưa được kỹ cho nên là nó còn nó bị à, xà xuống bởi nó xà xuống như này đấy là tí nữa mình sẽ bổ cho các bạn một à, thử một quả bưởi xoay hà để xem là cái bưởi xoay hà à, dùng cái phân bón phân pháp như thế nào nhé đây thưa các bạn rất xa và bây giờ đây các bạn ở đây là bạn ấy đã đang à, thu hoạch bưởi đây đây chúng tôi đang thu hoạch bưởi xoay hà rồi các bạn nhé đây thì những trái bưởi xoay hà rất là đẹp như này đây đấy thơm lắm đây trái ờ, những trái bưởi xoay hà rất là nặng trái dáng cân chuẩn thơm lắm thơm nước lở luôn đấy đây có những trái này mà để thờ thì thì quá đấy đẹp các bạn để Tết mà thờ thì đẹp quá luôn đấy có. Đây này các bạn này Nó xếp đống như thế này nó Xếp đống rồi các bạn Nó xếp đống này Nó xếp đống nguyên cái cành này nó phải <laughs> mười mấy quả luôn các bạn ạ Mấy chục quả ba <laughs> ba sáu chín mười hai Nguyên cái cành này thôi mười hai quả <laughs> Nó quá là sai luôn các bạn ạ Mà cái cây Cái này là cây này là nó mới Cái này nó được bốn năm tuổi này và đầu tiên là bưởi diện cái ờ, cành đấy như là như là một uh, xe rùa đã ghép như như là đặt một xe rùa <laughs> nhưng mà một xe rùa bưởi ở đây các bạn này đây các bạn thì so hai cái này xem hai cái xe một cái xe rùa và, và một cái, cái chùm bưởi đây cái chùm bưởi còn to hơn cả xe rùa <laughs> tỷ lệ bón vâng phân silic không nhiều các bạn nhé quy trình mà chúng tôi đã đưa tin thì ờ, một năm thì ta chỉ bón có khoảng một cân cho đến một cân rưỡi trên một gốc như này những cây nhỏ này thì chỉ bón vào khoảng một cân thôi từ đầu vụ đến cuối vụ một cân thôi còn những cây cây to cây to thì cây khoảng được ờ, trăm rưỡi đến trăm quả thì mới bón tới một cân rưỡi và à, một lần bón thì mình ờ, chỉ bón thêm là cho nó khoảng độ 5 đến 10 cân phân gà trên một gốc à, NPK à, 12 năm 10 thì mình cho là hai cân cho lân này cho hai cân trên một gốc NPK 1250 thì cho một cân trên một gốc thế và vôi bột hả thì mình rắc khoảng độ 5 cân thế và giai đoạn đến lúc chuẩn bị thu hoạch thì mình có bón thêm là um, bón được hai lần mỗi lần ờ, ba uh, lạng n à, ba uh, lạng uh, kali và có rắc thêm cho bếp đấy thì và cái vườn này thì cũng không phun được nhiều các bạn ạ cho nên mã nó cũng chưa được đẹp mấy bởi vì công ty cũng khá là bận đấy, chỉ ờ, cái vườn này chỉ phun được có từ đầu vụ đến cuối vụ thì phun được khoảng uh, ờ, 4 lần phân silic và cũng đã giảm được ờ, khoảng độ 3 4 lần thuốc bảo vệ thực vật. Đấy. Thì cho thấy rằng cây sai như thế này. Nhưng mà uh, ở đây thì uh, đây cây lá của nó đấy. Cây đã sai nhưng mà lá rất là đẹp. Đây các bạn. Nó rất đẹp và tí nữa chúng ta sẽ lá đây. Cây, đây. Đây lá của đây là bưởi này là bưởi uh, soi hà hay còn gọi là bưởi um, nán nhăn lá nhân các bạn đây lá rất đẹp trong khi mà cây nó đeo <laughs> vài chục quả như này nhưng mà mà cây này nó mới có 4 năm tuổi này. cây này nó cây nhỏ trồng thêm bổ sung thêm vào Đấy. nhưng mà cũng đã cho thấy rằng là bưởi rất là sai mã vàng ống này thơm phức luôn các bạn ạ thơm phức vào cái bưởi này nó ra từ thân nó cứ ra từ thân như thế này đây đấy cái bưởi này là bây giờ là được thu ấy tí nữa mình sẽ bổ cho các bạn à, một quả để các bạn thử xem là cái chất lượng bưởi Xoay ờ, Hà vườn ờ, Thanh Tân thì như nào nhé Còn bưởi diễn thì bây giờ nó chưa Nó vẫn còn hơi he Bởi vì năm nay là do thời tiết là tới năm tới đây là hai tháng hai tháng hai, Cho nên là Nó ừ, chín hơi muộn so với ờ, khá đồng đều các bạn ạ Hôm nay uh, tôi là công nhân đi dọn vườn để chuẩn bị uh, thu hoạch bưởi các bạn này Đây, trên cây như thế này là nó cũng phải đeo hàng đến 50 chục quả này Đấy, cây này cây này thì là cây ờ, bưởi soi hà này đấy, tí nữa bưởi diễn thì chưa được thu các bạn ạ đấy mã vàng ngóng như tơ luôn này đấy và trên những cái chùm này nó có tới gần chục quả nó chỉ béo bằng ngón trên cái thôi mà có gần chục quả các bạn này đây đều phải dùng cây chống hết này đây đều phải dùng cây chống hết không thì là gãy hết cành đấy bây giờ mình ờ, tiến sang những cây bên cạnh nhé cây bên cạnh để xem là bởi dùng silic tỷ lệ sai có đồng đều không đây đây, màu mã rất đẹp. Cây nào cũng thế, la, la đà hết. La đà sát tận đất luôn. Đây. Và sau đây thì à, mình tiếp tục sang cái cây này. Thì à, sau đây chúng tôi sẽ bổ một quả để cho các bạn xem là bưởi xoay Hà dùng Silic Tân Phát nó có ngon không nhá. Ờ, chị Anh chị ra đây giúp em tay nào. Đây, tôi sẽ chọn à, chị chị lấy lấy con sao Chị lấy con đây bổ quả này nhé rồi đấy đây tôi lắp quả này đấy đây quả này rất đây. là nặng này các bạn này quả này ra, ra quả rồi chị ngung đấy cố điện đấy đây mã của nó rất đẹp các bạn này mã lì ra như da em bé luôn không không bổ thế mà à ừ bổ thế được nhưng mà Đây ừ. vâng. thưa các bạn, mã nó rất là đẹp đây. Mã này, mã lì như da em bé luôn các bạn này. Đây, cho các bạn xem coi Đấy. Đấy. Đấy. Xít tận đất. Xít tận đất mà trong khi mà cây này nó phải được khoảng xít à, tận đất tầm, đây. Nó phải trăm rưỡi quả. Đấy, xít tận đất mà thơm lắm, thơm nước lẩu. Trống rồi mà vẫn xít đất. Đây, que trống đây các bạn này, trống. Mà cái bưởi này nó phân bố trên cây khá là đều. Và trong khi mà cây nó đeo hàng à, hơn trăm quả như này, nhưng mà lá đây. đây các bạn nhìn này. Cái lá của nó này. Đấy, hai mặt lá này, luôn hai mặt lá này. Không có sâu bệnh nhá. Không có sâu bệnh. Đấy, không có rêu không có sâu bệnh không có rêu rêu lấm mốc gì cả ừ. đấy và đây quả quả lúc đỉu luôn đấy mà phân bố đều từ ngọn từ gốc đến ngọn chỗ nào cũng có đây, sang bên kia sang bên kia đây các bạn này đây đây ở đây chủ vườn cũng có chiết thêm những cái giống uh, chiết cành thêm những một số cái cành khác nữa đấy sai kìa nằm ra đất như bạn con kìa từ từ, được chưa đây đây đây các bạn này đây trái thì mỏng trái thì à, lặng vỏ mỏng tang như thế này các bạn này đây vỏ mỏng tang này đấy đấy thế là không thế bóc thế là không còn củi nữa đấy không còn củi nữa Bây giờ chị nột cái cái cùi ra tí đi Cùi giờ làm thế này thì hết cùi rồi Đây <laughs> mỏng tang các bạn này Chị lột đi, chị lột đi Đây các bạn này Nhé Da thì đẹp này, da đẹp này Vỏ mỏng tang này Đấy Quả này là nó lấp ở trong lá thì là nó hơi hơi bị đen một tí thôi Chứ còn những quả ngoài vàng óng này Bằng sộm như nghệ luôn Như quét một lớp nghệ luôn giả dạ. quay ở phía này quanh phía này thì, đúng ánh sáng mới đẹp hơn Thưa các bạn là ta đã sang sang một số cây khác ở đây cây lạ cũng vậy từng chùm từng chùm Đấy thưa các bạn Ta lại quay lại đến chỗ chị Em đang bổ bưởi thì ờ, chạy khỏe đến đây nào <laughs> Mời các bạn nhé Hôm nay mình là công nhân đi dọn vườn đây Múi to thế mình, mình đều này Mình tách giá Mình tách đá xong thì mình Múi như cái lược vâng, Thôi, lấy tay bừa mạnh ra đi Đây chị Chị tách ừ, thế này này Chị tách... Lấy tay bừa ra Bửa ra gì cần rồi đấy xong rồi mình lại tách vâng đây các bạn này đấy múi dài như đi được luôn đấy bây giờ mình các bạn cho, cho xem hai bên sự nhìn mặt ngoài lúm múi tách, tách thế này, tách đấy, đấy đấy đấy thế thôi nhìn thấy được ừ. mình không phải thợ bổ bưởi nhưng không được khéo đây các bạn này à, cái lửa này là có 7 múi đây mấy muối đây sáu muối sáu muối à? bảy 7 muối, một muối đây các bạn này nó khá là đều như thế này nhé đấy muối của nó dài này muối của nó dài đấy và bây giờ mình thử để xem là cái ờ, cái cái muối của nó xem là nó có cái tôm của nó như nào các bạn nhé đây chị bóc một muối đi này mùi khác đây đấy đây đây các bạn nhé đây tôm của nó đây tôm đây tôm của nó khá là vàng bưởi dây hà này thì nó hay là còn gọi là bưởi lá nhăn đấy các bạn ạ thì cái tôm của nó lại không vàng óng như là bưởi diễn các bạn ạ mà cái vàng của nó nó nó chỉ vàng ở mức độ này thôi đấy tôm khá là để đừng để hạt mà thấy nguyên đi đây. đây. rất là đẹp đúng không đây các bạn này đấy, đấy bóc muối nữa đi đấy tôm của nó à, chị nhận xét cái tôm này thế nào tôm đều vàng có tôm to ngon có mọng nước không ạ mọng nước rất là mọng nước này ừ, mọng nước ngon lắm. tôm này thì thực ra là không to không nhỏ tôm vừa nhưng mà thấy là nó mọng nước mọng nước mà nó đều tôm này và cái muối này nó dày muối các bạn ạ đấy muối dày nó dày muối nhá rồi bây giờ thì mình thấy ngon thôi mời các bạn ăn đi ạ thôi. thưởng thức đi ạ Ông, đây đây mà mời đây. mời thưởng thức đây các bạn này đây nó dày muối dài muối này đều muối này tôm rất là ngon và đẹp rồi vâng, mời chị sau đây ờ, tôi xin phép các bạn để ăn thử xem là cái thành quả của mình sau một năm trời <laughs> xem là bưởi ờ, ừ. ngọt lắm ăn mát ngọt lắm à mời các bạn nhé ừ. ngọt lắm tép giòn ngọt mát ừ. và nó giòn giòn cái tép nhiều nước vâng ừ. ngon quá các bạn ạ ăn này ăn no được vâng <laughs> đã no được rồi <laughs> con thơm ăn no được ừ. cái bưởi uh, xoay hà này thì nó lại không ngọt sắc như là bưởi như là bưởi diễn các bạn ạ ừ. và nó được thu vào khoảng à, tháng 10 cuối tháng 10 à, sang đầu tháng 11 là giai đoạn này được, được thu này tức là nó thu được vào tháng ờ, cuối tháng 10 sang đầu tháng 11 Như ở đây vườn của Thanh Tân là mình cũng đã thu được từ lửa tháng nay rồi tức là từ 15 tháng 10 là mình đã thu rồi và đến giờ là nó vào vườn nó thơm bát ngát luôn đấy nó thơm mà Mùi thơm da nó lì này da nó lì như này đấy mã vàng óng luôn và cái bưởi ờ, này thì nó cái cái sức khỏe của cây nó tốt hơn là cái cái bưởi diễn và cái quả lại được thu sớm cho nên là chúng ta bán thì nó cũng khá là thuận lợi à, vâng thưa bà thì bà nhận xét là bà chăm sóc cái vườn bưởi đây bà nhận xét là cái vườn bưởi này tỷ lệ sai thế nào quả quá là sai mà đẹp ừ, tức là Vàng các cây đẹp. Vâng. với nhau thì ừ. nó có đồng đều không nó đồng có sai đồng đều không ạ à? chăm sóc thế nào mà cây bưởi đẹp lắm quả nhiều mà vàng mã vàng đẹp mã vàng ăn ngon vâng, ăn mát ngọt, ừ, ngọt, ngọt mát. nhiều nước tôm nhiều nước. giòn tôm giòn mã đẹp đấy đây là nó sai mà cây nào cũng phải trống bằng bác những cành trống như thế này đấy những bạn nào muốn mua bưởi ngon bưởi sạch bưởi soi hàng ngon sạch chất lượng cao thì hãy liên hệ à, và phân bón uh, Cidic uh, Tân Phát thì uh, liên hệ với mình là miết Thanh Tân nhé. Số điện thoại của mình là 0904 007 066 hoặc 0914 618 969 để được biết thêm những thông tin về phân bón Phoenix chăm sóc cho à, bưởi à, và bưởi nói riêng và các và nhóm có mùi nói chung thì à, các bạn hãy liên hệ với số điện thoại à, à, của tôi vừa nêu trên và nếu như các bạn thấy rằng à, video này hay hữu ích thì à, hãy à, chia sẻ video cho mọi người cùng à, biết đến một cái dòng phân hữu ích ứng dụng cho các cây có múi hiệu quả trên cây trồng hiệu quả cao trên các loại cây trồng và nếu như bạn nào muốn mua bưởi sạch bưởi ngon thì à, hãy à, và à, hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi ship hàng cho các bạn trên toàn quốc và đến đây thì thời lượng của công ty cũng đã hết à, xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm xin chào và hẹn gặp lại đầy như ta đầy một buổi vào người ta không tin như thế đâu chỉ có đây là cái tôm nó vừa nó vàng tôm mà ăn